Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cao bóng đá cặp sân kèo à, Ngày hôm nay mình có lên cho anh em một trận đấu vào dạng sáng ngày mai Đó là trận đấu giữa Empoli và Cremonese Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 45 anh em nhé Anh em nào mà quan tâm trận đấu này thì anh em có thể uh, vào kênh cũng như là theo dõi lại cái video của mình Để anh em chúng ta có thể uh, tham khảo kèo cũng như là đầu tư những cái kèo mình gợi ý cho anh em đi đầu trận anh em nhé Còn uh, ngày mai Bắt đầu từ ờ, đầu chiều sẽ là những trận đấu rất hấp dẫn rồi. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Manchester City và Brentford. Ờ, sau đó sẽ là hai ông lớn trong ờ, nhóm Big Six đó là Liverpool cũng như là Tottenham sẽ ra sân vào cùng giờ đó là 10 giờ anh em. À, mình sẽ làm cho anh em trận đấu giữa Liverpool và Southampton luôn nha. Chúng ta sẽ đến với Liverpool trước đi. Trận đấu giữa Liverpool và Southampton Hiện tại kèo chấp đang là Liverpool chấp uh, Southampton 1.75 cũng như là trên dưới cả trận đang là ở mức 3 hòa. Kèo thẻ là 2.5 và kèo góc là 10.5. Điểm qua một chút nào. Liverpool hiện tại đang xếp thứ 8 và họ đã có một trận đấu ờ, một ờ, chiến thắng gần đây ở vòng trước rồi, trận uh, chiến thắng uh, Ờ, trước uh, Tottenham với tỷ số là 2-1 và Southampton thì họ đang có một phong độ không được tốt khi mà trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ đã có hai trận thua, hai trận thắng và một trận hòa. À, một trận hòa à, một trận thắng một chiến thắng cũng gần đây nhất đó là chiến thắng ở cái giải cúp liên đoàn anh ở vòng thứ ba anh em họ chiến thắng uh, sheffield với tỷ số uh, với uh, loạt penalty và để hòa ở 90 phút đầu tiên à, Liverpool cũng vậy Liverpool cũng để hòa đấy là Derby County với tỷ số là không đều ở 90 phút và sau đấy thì họ, ờ, họ cũng đã chiến thắng Derby County ở những lượt penalty anh em à, quay trở lại với uh, ngoại hạng Anh Liverpool trận đấu này tiếp đón Southampton ở trên sân Anfield Xem một chút về uh, lịch sử thì ba uh, trận đấu gần đây nhất mà Liverpool đối đầu với Southampton thì toàn thắng anh em nhá Và đặc biệt rằng là Liverpool họ cũng đang phải uh, cạnh tranh với ờ, những vị trí ờ, của Chelsea, Brighton, MU cũng như là Tottenham và Newcastle để có thể vào cái top 4 trong giải đấu năm nay. Hiện tại đang xếp thứ 8 rồi. Ờ, hai đội bóng mà Liverpool có thể vượt qua trong cái trận đấu này à, trong cái vòng vòng này đó là Chelsea và Brighton khi mà họ chỉ có 21 điểm và hơn Liverpool chỉ có 2 điểm thôi. Và tất nhiên rồi, Liverpool họ cũng phải chiến thắng trong trận đấu này để có thể thu hẹp được ở khoảng cách về điểm số cũng như là có cơ hội để đua vào cái top 4 vào nửa cuối mùa giải anh em vào uh, nửa sau của giải đấu với kèo tài 3 kèo tài 3 xem một chút về kèo tài 3 đi năm trận đấu gần đây nhất của Liverpool trung bình họ chỉ ghi được đó là hai bàn thắng thôi hai bàn và uh, Southampton năm trận đấu gần đây nhất thì họ, họ cũng uh, chỉ có được một bàn thắng tính riêng của Southampton nha còn uh, những trận đấu mà Southampton có góp mặt thì hiệu số và nó sẽ rơi vào tầm uh, 1.75 bàn một trận và mình nghĩ rằng cái tài ba này khá khó để nổ trong trận đấu này đúng không với việc là Liverpool trung bình họ cũng chỉ uh, ghi được ờ, hai uh, bàn thắng thôi và cũng như là trung bình mỗi trận đấu họ cũng chỉ có là hai bàn thắng và hiện tại cái tài đang là ba uh, với cái mã kèo chấp 1.75 mình nghĩ là khá là cao trong một uh, tình cảnh như ngày khi mà cuối tuần sau sẽ là World Cup rồi và tài thẻ là 2.5 một mức kèo mà mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ uh, không có đặt niềm tin quá nhiều vào cái kèo chấp đi mà chúng ta sẽ đặt vào cái kèo xỉu hơn uh, xỉu trừ 3 xỉu trừ 3 cả trận cũng như là còn một cái kèo nữa là kèo tài thẻ 2.5 xỉu vòng 3 cho anh em xỉu xỉu 3 và tài thẻ 2.5 đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu, đầu tư ờ, đầu trận đấu anh em nhá và tiếp đến đó là Tottenham Tottenham và Leeds United Tottenham thì vòng vừa rồi họ đã để thua Liverpool với tỷ số là 1-2 Tuy nhiên thì trận đấu đấy thì ờ, nửa sau của trận đấu thì Tottenham là đội bóng chiếm ưu thế cũng như là có bàn rút ngắn tỷ số chứ không phải là Liverpool đây cũng cho thấy rằng là ờ, Tottenham mặc dù là ờ, thiếu trụ cột như là Min đang bị dính chấn thương tuy nhiên thì họ vẫn có thể đá gọi là ngang cơ đối với Liverpool được rất nhiều những tình huống cũng như là rất nhiều những cơ hội ăn bàn tuy nhiên thì ờ, ngày đó là thật sự mà nói là trong trận đấu đó thì Tottenham khá là đen khi mà phải đến tận là 5 cơ hội có thể thành bàn tuy nhiên thì Tottenham chỉ ghi được một bàn thắng thôi và quay trở lại thì Leeds United họ đang có một phong độ đang khá là tốt trong 5 trận đấu đợt gần đây nhất thì ờ, họ đã có hai chiến thắng liên tiếp rồi và xét một chút về ờ, cái kèo trên dưới cả trận đang là 2.75 uh, ờ, mức kèo này chúng ta sẽ xét một chút về 5 trận đấu gần đây 5 trận đấu gần đây nhất của Tottenham thì hiệu số họ cũng không được cao mỗi trận đấu chỉ ghi được tầm uh, 1.75 bàn thôi 1.75 đến 2 bàn và cả Leeds United Leeds United thì à, khá hơn khi mà trong 5 trận đấu gần đây nhất thì trung bình mỗi trận đấu họ ghi đến hai bàn đến hai bàn hơn và hiệu số mà mỗi trận đấu có mặt của họ thì à, sẽ là ba anh em đây cũng sẽ là một mức kèo mà uh, những cái hiệu số mà anh em chúng ta có thể đi cái mã tài 275 trong trận đấu này còn nữa đó là xét về lịch sử đi lịch sử thì uh, Tottenham có phần nhỉnh hơn khi mà trong 3 trận đấu gần đây nhất thì Tottenham giành chiến thắng 2 và Leeds United 1. Hiện tại kèo chấp đang là 0.75. 0.75 anh em nhé Kèo chấp đang là 0.75. Từ đã mình sửa lại cái này đã. Liver này. Liver với uh, Southampton anh em nhé Rồi tiếp đến là trận đấu giữa tốt và tốt với lit trận đấu này thì mình sẽ lựa chọn đó là đi ờ, đội chủ nhà tốt trừ 0.75 và mã kèo nữa là mã kèo tài tài trừ 2.75 ờ, đây sẽ là bốn mã kèo của hai trận đấu mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể ờ, đi ngay từ đầu trận. Còn tất nhiên rồi đối với mình thì ờ, khi nào trận đấu bắt đầu cũng như là bóng lăn thì mình mới bắt đầu chốt kèo cho anh em anh em nào chưa biết đặt niềm tin vào ai cũng như là chưa có người đồng hành của anh em ở trong ờ, mùa world cup sắp tới thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình qua zalo cũng như là telegram mình sẽ là người đồng hành cùng với anh em suốt mùa giải ở suốt cái giải world cup anh em nhá và cũng như là để giúp đỡ anh em cũng như là hỗ trợ cho anh em gỡ lại những gì mà anh em đã mất và bây giờ thì hẹn gặp anh em trong những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình